Alo ạ, vâng xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tư vấn đầu tư của HT à, ờ, Hôm nay thì chúng ta sẽ nhận định lại thị trường của chúng ta về uh, phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 10 Thì hôm nay chúng ta có một kênh đến giảm điểm rất là mạnh, 45,67 à, điểm tương đương với 4,03% ờ, Đóng cửa ở vị thế gần như là thấp nhất phiên, về cuối phiên có một chút cái bóng rút chân nhưng thực tế là nó không đáng kể Hôm nay thì trong phiên này đã có thời điểm là hàng loạt cổ phiếu bị giảm sàn đặc biệt là những cổ phiếu rất là lớn như là con Hòa Phát hay một số cổ phiếu ngân hàng thì theo mình đấy là một tín hiệu rất là xấu trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang ở vùng hỗ trợ uh, nó tương đối là đẹp như thế này uh, cái vùng hỗ trợ này thì mình đã vẽ đã ở trong cái video tuần trước đấy là cái chúng ta nối các cái vùng đáy của VN ở trong năm nay lại với nhau vùng đáy hồi tháng 5 này vùng đáy hồi tháng 7 này à, và tiếp theo là trong phiên ngày 30 tháng 9 thì chúng ta đã có phản ứng tương đối tốt ở cái vùng này vùng hỗ trợ 1110 này đúng không ạ cũng đâm xuyên xuống rút chân lên và đóng nến xanh mặc dù là một cây nến búa rất là đẹp có thanh khoản cao thể hiện cho cả có lực cầu đi vào đây đúng không ạ à, những cái vấn đề của cây nến này đấy là mặc dù có một cây nến à có một cái ờ, vị thế đóng cửa nó tương đối tốt và có thanh khoản uh, cũng gọi là ok các thanh khoản này cũng ở trên em 20 e rồi nhưng mà cái bóng nến này à cái thân nến nó không thể kéo được đến 50 phần trăm của cái nến phía trước là cái nến ngày 29 tháng 9 điều đó thể hiện là cái thanh khoản mặc dù là tương đối lớn ở kênh nến này nhưng mà nó thể hiện cho áp lực bán là một phần nhiều tức là trong cây nến này này đã có hiện tượng đó là cầu áp đảo cung đúng không? nhưng cái lực cầu này nó không đủ để kéo cây nến này đắp lại bù lại sau cái đến ngày 29 tháng 9 đây là lý do vì sao mà chúng ta có thể nhìn nhận là mặc dù đây là một cây nến có thể xác nhận là một pha ngừng bán à, nhưng à, cầu không đủ mạnh bởi vậy là trong phía sau của cây nến này nó sẽ xảy ra hai xác suất một là chúng ta sẽ có khả năng hồi phục lên để lấp lại những cái gap ở phía bên trên đó những cái vùng như là một một một một bảy mươi hay là một nghìn hai trăm nhưng à, <clears throat> cũng có một trường hợp thứ hai đấy là cầu nó chỉ xuất hiện ở trong phiên này bởi vì là cái upside giảm của giai đoạn trước này là quá lớn bởi vậy là những cái phiên mà thị trường có những pha đảo ngược ấy nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi vì chiết khấu đoạn này đã quá nhiều rồi hơn 200 điểm là một chiết khấu quá lớn cho một nhịp giảm ở trong ngắn hạn bởi vậy là cầu có quay trở lại ở những bất ngờ những cái phiên như này là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng nó có duy trì được hay không là chuyện khác trong hoàn cảnh mà ngoại vẫn chưa ngừng bán kể các cái dòng tiền lớn như là tự doanh hay tổ chức cũng vậy bởi vậy là nó đã rơi vào kịch bản thứ hai đấy là cầu đã ngưng lại và cung tiếp tục đè xuống và chúng ta tiếp tục có phiên giảm điểm trong phiên ngày hôm nay Đó. hôm nay thì chúng ta có thể theo dõi ở ờ, những mã cổ phiếu tác động mạnh tới index là chúng ta có các cái chiến binh toàn là những cái cổ phiếu đứng đầu như là Vietcombank này, BID này, Hòa Phát này, Techcombank này, CTG này, Masan này Đó. Đó, ờ, chúng ta có bán lẻ này, có ngân hàng này, có thép này, toàn những đại diện, toàn những tay to đè xuống thì bỏ sao mà chúng ta không làm một cây ờ, một cây có cái biên độ nó lớn như thế này 45,67 điểm ở chiều tích cực thì ờ, chúng ta có VIC nhú được một chút ảnh hưởng tới index 0.48 điểm nó không hề đáng kể không đáng kể đúng không ạ ngoại hôm nay thì trở mặt bán dòng rất mạnh ngoại hôm nay bán gần 1.500 tỷ đó. cũng có mua cân lại khoảng uh, ờ, 900 tỷ nhưng mà nhìn chung thì vẫn là âm 533 tỷ thì vẫn là một phiên bán dòng mạnh của khối ngoại và ngoại hôm nay thì ờ, phang mạnh và còn hỏa phát này hôm nay phang đến mức mà giảm sàn luôn thì đây là những cái gương mặt chính Ờ, khiến cho index của chúng ta có một phiên giảm biện như thế này vậy thì uh, vấn đề của thị trường chúng ta chỉ điểm ở thời điểm này thì chắc chắn là khi mà chúng ta đã rơi qua cái vùng hỗ trợ này trong một chiết khấu như thế này thì cái câu chuyện mò đáy này câu chuyện tìm hỗ trợ tiếp theo này mình đánh giá là nó không còn quan trọng nữa ờ, một số người thì có nhận định là thị trường có thể giảm mất 1.000 về khoảng 900 điểm thì đấy sẽ là vùng bắt đáy à, nhưng mà trước đó thì cũng có rất nhiều quan điểm đưa ra là gì ạ chúng ta sẽ có đáy ở 1200 này đáy ở 1150 ờ, này hay là đáy ở 1100, ờ, 1110 ờ, này đúng không nhưng đến thời điểm tại thì mọi người thấy gì ạ những quan điểm đó thì gần như là hoàn toàn sai rồi bởi vậy là trong một thị trường mà nó rơi theo kiểu mở biên như thế này thì việc tìm đáy là hoàn toàn bất khả thi à, nó là hoàn toàn vô nghĩa bởi vậy là khi mà đến hoàn cảnh hiện tại thì đã rơi về tận 1086 rồi thì tốt nhất là chúng ta không nên mò đáy nữa không nên nhận định đáy ở đâu để mà nhện có bắt nữa mà cái cái chúng ta phải làm bây giờ đó là chờ chờ cái diện chờ đáy xuất hiện vậy thì đối với các vị thế mà chúng ta đang cầm thì sao ờ, thường khi mà anh chị em mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ phải đặt ra một cái quy tắc cắt lỗ đấy là như mình thì tối đa là 7% là bắt đầu phải hạ tỷ trọng ờ, ít nhất là 1 phần 2 hoặc là cắt toàn bộ rồi nhưng khi nó vượt quá cái mốc đó nó lên đến 15 20% thì chắc chắn là việc cắt lỗ nó sẽ trở lên khó khăn hơn rất là nhiều và đến lúc đó thì vào bản thân mình thì mình sẽ không cắt nữa mình sẽ để giữ lại và chờ một động thái đó là hồi phục lại lúc đó báo sau thì cái mà chúng ta phải đánh đổi đây chính là thời gian đúng không ạ chính là thời gian thì ờ, chúng ta bắt buộc phải chờ chúng ta không cắt sớm thì chúng ta sẽ phải cắt muộn hơn rất là nhiều chờ cho nó hồi lại tạo đáy nó hồi lại về giá vốn về cận giá vốn rồi chúng ta ờ, rồi chúng ta cắt <clears throat> và <clears throat> trong cái cái cái định nghĩa của mình thì nó không có câu chuyện đó là mua trung bình giá đặc biệt là trong thị trường như thế này chúng ta đang ở trong một kênh giảm một kênh giảm uh, trung hạn dài hạn thì vẫn là trong xu thế lên nhé nhưng mà ở trung hạn thì chúng ta đang ở trong một kênh giảm thì chúng ta có thể vẽ ra một cái uh, một cái kênh như thế này như thế này đúng không ạ và điều tồi tệ là trong phiên hôm nay này chúng ta đã rơi luôn khỏi kênh giảm này rồi điều có nghĩa là chúng ta sẽ hướng tới việc là mở ra thêm một cái kênh giảm nữa và nếu anh chị em dùng cái chặt tuần đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó nó gọn hơn nó dễ hơn đúng không ạ chúng ta đã trong một kênh giảm như này và rơi xuống thì có nghĩa là cái đường hỗ trợ của kênh giảm trước này ở trong giai đoạn sau nó sẽ trở thành vùng kháng cự đoạn sau thì có thể chúng ta sẽ giảm thêm một chút nữa có thể là về lại 1.000 có thể về 900 sau đó chúng ta sẽ có động thái hồi phục đúng không ạ và kiểu gì thì rơi nó cũng sẽ có hồi thôi nhưng mà khi chúng ta hồi phục lên thì cái đường hỗ trợ ngày xưa này nó sẽ trở thành vùng kháng cự nữa vậy thì có cơ hội nào để chúng ta có thể quay trở lại cái vùng giá vốn của những vị thế mà chúng ta đã mua ở cái vùng đó đó khoảng 1.300 không hay là xa hơn là 1.500 không để theo mình thấy thì nó rất là khó bởi vậy là cái việc mua trung bình giá ở thời điểm này thì mình đánh giá là cái tỷ lệ chúng ta có thể lấy lại được tiền là thấp và cái khả năng chúng ta bị uh, bị kẹt thêm tiền thì nó sẽ cao hơn tất nhiên là nó sẽ không đúng với tất cả các cổ phiếu vẫn sẽ có những cổ phiếu uh, nó sẽ mạnh hơn index nhưng mà chúng ta sẽ nói là câu chuyện đây là góc nhìn về cái view chung của thị trường với một thị trường vận động theo kiểu như thế này thì mua trung bình giá uh, mình đánh giá thời điểm hiện tại đó là một hành động nó không nên đúng không ạ có thể là chúng ta mua đúng cái đáy trong pha hồi của index uh, trong thời gian tới trong tháng 10 có thể sẽ có pha hồi đấy nhưng mà sao ạ nhưng mà khi mà nó hồi lên thì chúng ta sẽ bán ra được cái phần đó nhưng mà sau khi chúng ta bán xong thì cổ phiếu lại chạm kháng cự và lại điều chỉnh tiếp bởi vì nó đang ở trong một cái trên giảm dài hạn vậy thì việc đó có ý nghĩa gì không đúng không ạ chúng ta vẫn chỉ lấy lại được một chút tiền và chút tiền đó là cái tiền bắt đáy thôi còn những cái vị thế mà chúng ta đã kẹp ở vùng phía bên trên đấy <coughs> đó thì gần như là nó vẫn còn kẹp lại như vậy cái việc trung bình giá nó chỉ có ý nghĩa khi mà ít nhất là cổ phiếu chúng ta phải về lại được cái đỉnh cũ về lại được cái vùng giá vốn thì lúc đó cái hành động trung bình giá của chúng ta mới có ý nghĩa đúng không ạ nhưng mà trong hoàn cảnh mình đánh giá là khả năng hồi vốn trong khoảng 1 năm 2 năm tới là rất khó về lại ra vốn cái khả năng về lại uh, cái vùng giá vốn chung một hai năm tới là rất khó thì việc của chúng ta mua trung bình giá là rất là rủi ro đó. nó khó ngay cả khi là chúng ta mua đúng đáy nhá còn nếu chúng ta chúng ta không mua đúng đáy nữa ấy, thì tiền bị kẹp lại trồng thêm vào nói chung là như vậy vậy là khuyến nghị của mình thời điểm hiện tại đấy là nếu mà chúng ta đã không kịp bán ở những cái vùng này mà đến tận vùng này chúng ta không bán nữa thì đến thời điểm này chúng ta cũng không nên bán nữa và chúng ta sẽ phải bắt buộc phải chờ chờ và nó hồi lại và chúng ta bán ra và chắc chắn là không mua trung bình giá và cũng không nên hy vọng là nó có thể về lại cái giá vốn tức là kiểu gì ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải gắn lỗ thôi đó đó là cái khó đó là cái chúng ta bị trợ giá khi mà đã sai lầm vào cái hành động vào tiền ở thời điểm hiện tại hôm nay thì uh, có lẽ là nếu mà đảo qua các nhóm ngành thì mọi thứ nó sẽ khá là nặng nề hôm nay thì các cổ phiếu mà mình có theo dõi thời gian gần đây thì nó đều rơi vào trạng thái giảm sàn hết đó, bọn công nghệ này FPT này FPT hôm nay là một cái nến chạm điểm cái nến hồi phục ngày 30 tháng 9 này nói chung là nó rơi về đáy này à, <clears throat> và trong đến phiên hôm nay này thì mình có thể thấy là mặc dù index đã thủng đáy nhưng uh, có một số cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành thì đã tìm về cái vùng nền hỗ trợ cứng thì nó sẽ mở ra một chút hy vọng về phá hồi của index trong những phiên sắp tới à, chúng ta có thể kể đến những ngành bán lẻ chúng ta có cổ phiếu thế giới di động thế giới di động này đã về lại vùng này rồi đối với index thì nó đã thủng qua vùng này rồi nó thủng qua cái đáy của hồi uh, tháng 7 và tháng 5 index thì thủng rồi nhưng đối với thế giới di động này thì hôm nay nó mới chạm về đây thì uh, liệu có thể kỳ vọng vào một pha hồi phục đối với các cổ phiếu có cái dạng động kiểu thế này hay không hôm nay thanh khoản thì ờ, nó cũng không phải là có nổi bật nó ở quanh mức trung bình 20 phiên thôi nhưng mà đánh giá là ờ, đối với cái chiết khấu như thế này và rơi về một nền hỗ trợ đã có ba đáy thì thế giới di động hay là những cổ phiếu khác tương tự như FRT này có cơ hội sẽ có khả năng bật hồi trong những phiên sắp tới và tất nhiên nó sẽ không được bật lại được luôn ở ờ, khi nó nếu mà chúng ta xác nhận được vùng hỗ trợ ở đây thì uh, nó sẽ cần quá trình tích lũy uh, nó có thể nó sẽ có hồi lại một chút Đấy, hồi lại một chút lên sau đó nó sẽ phải test lại một lần nữa để xác định xác nhận đấy hai sau đó nó mới tăng lên đó và trường hợp của mobile world cũng vậy đó nó cũng sẽ có thể sẽ có nhá mình kỳ vọng kịch bản này và khả năng xảy ra là có thể khoảng ờ, uh, 60 phần trăm nó sẽ hồi lên này sau đó nó test lại thì đây là những cổ phiếu mà nếu anh chị em uh, có muốn có đang bị kẹp ấy thì cứ giữ lại và chờ một động thái hồi phục thì nếu nó hồi phục một cách thuận lợi thì có thể nó sẽ về lại khoảng uh, những cái vùng e MA50 ở phía bên trên hoặc là e MA20 thì đối với thế di động thì có thể về được khoảng 67 hay là đối với FRT và nó cũng sẽ có thể về được khoảng 82 hay là DigiGold đó EasyWorld thì nó cũng về lại cái nền giá này nền giá này tương đối ngắn nhá nó có một nền giá mạnh hơn ở đây thế còn EasyWorld sẽ nhúng sâu hơn một chút về khoảng 54 ở trong uh, thời gian tới EasyWorld thì nó có vẻ như nó rơi chậm hơn so với hai con kia cái vùng đáy tháng 5 của nó ở đây này vùng đáy tháng 7 của nó ở đây này đó thì đoạn này nó mới lanh quanh ở quanh vùng giá 59 và cái đáy này nó ở quanh vùng giá 54 thì có thể là DCW sẽ cần thêm một chiếc khấu dạng. đó thì con này nó sẽ đi sau Vậy thì trong trường hợp mà Mobile World và SRT nó chạm hỗ trợ và nó bật lên trong phiên sắp tới thì chúng ta cũng có thể uh, đặt một cái guess tương tự cho DigiGo vì cổ phiếu này sẽ đi sau và chắc chắn nó sẽ đi giống như hai cổ phiếu kia là nó cũng sẽ chạm vào đây và nó bật lên nhưng có điều là nó đi sau đó thì đó là một cái số case mà chúng ta có thể uh, quan sát ở trong những cái phiên sắp tới đối với dòng hóa chất hôm qua có một cây hồi sức mạnh đúng không ạ đặc biệt là con DGC hôm qua là có rất nhiều anh chị em là hào hứng đối với con này hôm thứ sáu nó tăng trần đúng không ạ hôm thứ sáu nó nó gần như là tăng trần đã, sau đó thì <laughs> đến phiên hôm nay này đầu phiên này rất là ok đầu phiên rất là ngon ờ, kéo lên có thể là chúng ta đã đối với anh chị em mà bắt được thì chúng ta đã có một cái biên độ đâu đó khoảng 10 ờ, mười mấy mười mấy phần trăm ở trong phiên buổi sáng rồi nhưng đến chiều nó táng cho xây, xây sẩm mặt mày luôn đó hay là con hoàng anh gia lai cũng vậy đó hôm qua hôm ờ, thứ sáu tuần trước thì còn rất là vui vẻ à, tôi đã bắt được đáy vâng, mua được vùng này ăn được một cây trần 7 phần trăm ở trong phiên à, nhưng sau hôm nay thì ăn lỗ ăn à, ngay một cây lỗ nó trả ngay cho một cây sàn đó đó là cái sự khốc liệt của thị trường ở thời điểm này và đấy là lý do vì sao mà trong suốt thời gian gần đây thì mình vẫn cứ ngồi im mình cũng chả mua gì cả có Vinamilk này mẫu hình đẹp có tham gia nhưng mà nó cũng fail rồi Vinamilk có thể mai hàng về thì nó xấu nó sẽ vi phạm nó có thể nó mất cái đáy này mất cái vùng đáy ở quanh 70 thì mình sẽ cắt đối với cổ phiếu này thì mức lỗ nó cũng chỉ đâu đó khoảng 3 4% thôi và đây là cổ phiếu duy nhất mà mình mua trong một tuần gần đây còn lại thì không, không mua gì cả bọn này mua rất là khó ai có tiền thì tốt nhất là uh, có thể giải ngân nhẹ nhưng mà theo mình là nên dưới 10 phần trăm nên dưới 30 phần trăm khoảng 10 20 phần trăm để mua khảo sát đúng không ạ đoạn này thì chúng ta nên giữ tiền ai có tiền đoạn này thì sẽ có rất là nhiều cơ hội rất nhiều cổ phiếu đã về những vùng giá đẹp thậm chí là đối với chị em có để ý cái PE của thị trường ấy thì nó về đó khoảng 10 rồi là mức giá mức giá quá rẻ luôn cả thị trường bây giờ rất rẻ nhưng mà nó phải rẻ nhất hay chưa thì chúng ta không biết và vậy là tội gì chúng ta phải tìm một cái đáy và chúng ta nhảy vào một cách mạo hiểm à, chúng ta có thể chờ nếu chị em có đánh theo cash slim ấy thì chúng ta có thể chờ những phiên STD những phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta nhảy vào thì nó sẽ ok chúng ta không cần phải cố gắng bắt đáy để chứng tỏ với ai cả đúng không ạ uh, lời lãi thì nó cũng chỉ uh, khác nhau có mấy phần trăm thôi nhưng mà cái rủi ro thì nó lớn rất là nhiều bởi vậy là theo quan điểm của mình thì chúng ta tốt nhất là chờ có đáy thì chúng ta nhảy vào và thường ấy khi một thị trường điều chỉnh mạnh ấy, <clears throat> thì quá trình tạo đáy của nó ấy, nó sẽ kéo theo rất là nhiều đáy nhỏ nó sẽ kéo theo rất nhiều đáy nhỏ nó sẽ không thể một phát nó hồi phục theo hình chữ V được đó. giả dụ mà nó có bật chạm lên nó hồi đó. thì nó cũng sẽ hồi đây hồi về đây nó sẽ phải chỉnh lại xong rồi nó hồi lên xong nó sẽ lại phải chỉnh tiếp về cái cái đỉnh à, đỉnh đầu tiên này <clears throat> đó thì quá trình lên zigzag như thế này thì chúng ta không tội gì chúng ta phải vội vàng cả sẽ có rất nhiều đáy nhỏ chúng ta có thể nhảy vào không việc gì chúng ta phải nhảy vào ngay chính xác cái đáy này đó, bởi vậy là anh chị em nó có tiền thì à, cứ bảo vệ tiền của mình chờ theo mình có thể là khoảng mất mất đến khoảng một hai tuần nữa thì chúng ta mới có những cái điểm vào tối ưu Ờ, một cái dạng vận động khác cũng giống như nhóm bán lẻ vừa nãy là chúng ta có mấy mấy con đầu tư công à, cũng đang về về gần về lại cái đáy cái đáy hồi tháng 5 tháng 6 này tháng 7 này đó thì đây mình nhìn nhận nó cũng sẽ là cơ hội bọn ờ, đầu tư công thì nó chỉ sau Ồ, con này thủng mất rồi này con này thủng y hệt VNI này con này yếu HT1 yếu này KSB có vẻ ok hơn KSB này nó cũng đi khá là ok cũng là đáy tháng 6 và là có vẻ như đã chứng lại ở đây có thể ngày mai này nó sẽ nhúng thủng xuống cho và sẽ có rút chân thì nó sẽ là trường hợp đẹp nhất hay là LCG đó là CG cũng đã về lại vùng đáy tháng 6 tháng 7 rồi đó, thì đây là những trường hợp mà chúng ta có thể quan sát khi nó về vùng này mà nó phản tốt thì chúng ta có thể canh mua và cái phản ứng này nó không thể diễn ra trong một hai phiên được đâu nó sẽ mất khoảng vài phiên đấy và sau khi nó chỉnh vào đây xong nó sẽ có bật lên và cái cái chiết khấu của pha bật lên này cái cái biên của pha bật lên nó sẽ không nhiều đâu có thể nó sẽ được đâu đó khoảng 10 phần trăm thì đối với những cổ phiếu thông thường là như vậy có những trường hợp mà nó hồi cực mạnh uh, như là những con như là con uh, ờ, VGC là trước hay là con uh, <clears throat> con gì mà nó tăng 100% trong một nhịp hồi ấy, thì những trường hợp đấy nó khá là hiếm và trường hợp chúng ta bắt được những cổ phiếu đó thì khá là hiếm và kể cả có thì nếu chúng ta không nắm được câu chuyện phía sau chúng ta cũng chẳng thể giữ được vậy là một nhịp hồi ở phía sau này chúng ta kỳ vọng ở đó khoảng 10 đến 15 phần trăm là khá ổn và vấn đề quan trọng là chúng ta vẫn phải chờ bọn này thì trong mình là vẫn nên chờ đừng có ham hố bắt đáy đừng có thấy các chuyên gia hô để ai đó hô là có đáy rồi chúng ta nhảy vào bởi vì uh, tiền chúng ta là chúng ta phải có trách nhiệm còn bản thân mình thì có lẽ là sẽ vẫn giữ vị thế chờ và <clears throat> thứ nhất là còn tiền ấy, thì chờ mua còn cổ phiếu bị kẹp thì chờ để bán và vẫn chờ chứ không mua gì có lẽ là trong hết tuần này rồi thì uh, chúc mà thị trường chúng ta cũng có trạng thái như vậy và nếu mà thị trường chúng ta này có thể tạo đáy được ở quanh vùng này <clears throat> có thể tạo đáy được thì có lẽ là ngân hàng sẽ là nhóm ngành mà chúng ta sẽ phải quan tâm nữa ngoài hai nhóm mình vừa đề cập vừa nãy ra chúng ta có bán lẻ có đầu tư công thì ngân hàng cũng là một nhóm ngành chúng ta phải quan tâm bởi vì ờ, một thị trường muốn có được một sức kéo mạnh muốn tạo đáy thì ngân hàng sẽ là nhóm ngành sẽ phải ra tay và ngân hàng là nhóm chỉnh khá sớm trong những nhịp vừa rồi. Ngân hàng chỉnh khá sớm từ hồi đầu tháng 9 là nó bắt đầu chỉnh rồi. Hay là <clears throat> đấy là những cái cổ phiếu đã có biên tăng nhé, còn những cổ phiếu mà nó không tăng nổi ấy. Đó thì <clears throat> hầu hết là cũng chỉnh theo này. VNI e thì nó bắt đầu chỉnh từ đợt nào? Đó VNI e thì mãi đến uh, mùng 9 tháng 9 mới chỉnh, tức là khoảng uh, mùng 9 mùng 10. Còn đối với mọi ngân hàng thì nó Ờ, nó bắt đầu chỉnh từ đầu tháng 9 rồi ờ, nó bắt đầu chỉnh từ hồi mùng 5 tháng 6 tức là nó sớm hơn khoảng vài phiên thì mình đánh giá là khả năng những nhóm cổ phiếu ngân hàng này cũng là nhóm có cơ hội tạo đáy trước thị trường và nó nếu mà thị trường có thể lên được ấy, thì ngân hàng sẽ là nhóm song hành cái này thì trong năm nay nó diễn ra rất là nhiều rồi ngân hàng là nhóm có cái trách nhiệm khá lớn trong việc thị trường có thể tạo đáy sau pha điều chỉnh đó thì uh, khả năng cao là kịch bản đó nó cũng sẽ lặp lại và nếu anh chị em thấy thị trường tạo đáy có dấu hiệu tạo đáy ấy, thì anh nhảy sang ngay nhóm ngân hàng để check xem cổ phiếu nào đang trội để mua thì chúng ta có thể tham gia vào để ăn được có sóng hồi thì mình đánh giá là ngân hàng có một đại diện khá là sáng giá rồi thì uh, <clears throat> một số cổ phiếu như HD Bank này cũng đã về lại cái đáy rồi này đó hay là MBB này cũng đã rơi về đáy tháng 6 này đó, đoạn này thì nếu không thủng thì nó tích lũy quanh đây thì nó cũng sẽ có nhịp hồi đánh lên vào khoảng 20 Techcombank này Techcombank thì yếu Techcombank thì đã rơi khỏi uh, hỗ trợ rồi đó, và khả năng hồi phục của Techcombank đã có nhưng mà cái biên của nó nó cũng chỉ về lại được khoảng đâu đó khoảng 32 thôi tức là về lại cái vùng uh, hỗ trợ của hai cái đáy trong năm vừa rồi trong năm nay đó là hồi đáy tháng 5 và đáy tháng 7 BID BID thì uh, đã về lại đáy tháng 5 rồi và đáy tháng 6 của nó thì hơi sâu một chút thì có thể là uh, nó sẽ vận động vận động loanh quanh ở trong cái vùng này <clears throat> VPBank đó VPBank thì vẫn còn cách cái đáy Đấy, khá quả đây không biết đoạn này nó có cái vụ gì mà nó giảm kinh quá đó đoạn này thì VPBank ở à, VIB thì sẽ hơi khó chơi VIB sẽ hơi khó chơi còn VPBank cơ đây và VPBank thì cũng đã thủng đáy rồi đó và nó thủng đáy trước index này thì thường khả năng tạo đáy của nó sẽ sẽ có sẽ là có và trong giai đoạn đầu của VNI khi tạo đáy thì ngân hàng mình đánh giá có thể sẽ là nhóm trụ chốt khả năng cao đây sẽ là nhóm trụ chốt và chúng ta có thể tận dụng để ăn những nhịp hồi của nhóm này còn trước mắt thì uh, trong ngắn hạn thì ờ, cái cái cái kịch bản đó nó vẫn chưa có chúng ta cứ quan sát thêm thôi tiếp tục chờ thôi thôi video của mình cũng xin phép được ờ, kết thúc tại đây uh, xin chào tất cả mọi người